Khi một đứa trẻ đang học viết chữ hoặc số, bạn có thể giúp chúng bằng cách đồ lại lên lòng bàn tay. Bạn có thể viết một chữ cái hoặc một con số bằng ngón tay của mình và sau đó nói tên của nó, số 3. Lặp lại điều này 3 lần liên tiếp. 3 3 3 Sau đó, trẻ có thể đồ lại nó lên lòng bàn tay của bạn. Làm điều này sử dụng một số giác quan của trẻ. Trẻ cảm nhận bạn đồ nó, trẻ thấy bạn làm điều đó và trẻ nghe thấy tên. Điều này giúp trẻ học và nhớ chữ cái hoặc con số.